vụ ô tô bốc người tử vong, người đàn ông bất tỉnh vẫn ôm bé gái trong lòng. Sau va chạm, ô tô bốc cháy bị kẹt cửa sau, người dân tìm đủ mọi cách, dùng vật cứng cậy nhưng không thể mở để cứu nạn nhân, hai người đã tử vong. Các tài xế đi qua rừng phương tiện chạy đến giải cứu người trong xe, dùng bình chữa cháy dập lửa. Ông TD cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy loại 6 kg cháy loại 6 kg chạy đến hỗ trợ, nhưng không hiệu quả. Liên quan vụ va chạm giao thông khiến ô tô bốc cháy, trên quốc lộ 22 làm hai người tử vong, đến sáng 20 tháng 6, công an HC Ủ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa các xe liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ,